đừng tiếp một like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được những cái đường cầu đẹp nhất chuẩn nhất để chúng ta nuôi tuần anh em nhé thì hôm trước thì mình có lên một cái đường cầu đề nuôi tuần 8 số và lô khung 3 ngày của chúng ta thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta này cũng đã ra phải không ạ thì ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta là về 68 anh em nhé thì ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng được con đề 68 này trong bộ đề 13 này đấy đề nuôi tuần thứ ba hàng tuần đây phải không ạ từ hôm 22 đến ngày 28 tháng 6 thì ngày hôm nay mới là ngày 25 tháng 6 thôi thì chúng ta đã ăn được con đề 68 này trong bộ đề 13 còn cặp lô khung của mình thì cặp 4884 này thì không nói chuyện rồi phải không ạ nó ăn ngay luôn từ cái ngày đầu tiên từ ngày 22 đến ngày 24 luôn 48 này hôm nay thì nó ra con 84 phải không ạ đó ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta về con 68 đây thì chúng ta đã ăn được con 68 này còn về cái đường cầu lô khung 3 ngày của mình từ hôm 22 phải không ạ từ hôm 22 đây thì chúng ta đã ăn được con 48 này 48 này của chúng ta về giải 3 đây thì chúng ta cũng ăn được con 48 anh em nhé đó 48 nữa này cặp 4884 nó ra 4 ngày liên tục đó thì quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em nào mà nuôi được cái bộ đề 13 này của mình thì để lại cho mình một cái bình luận và một uh, nút like anh em nhé đó thì trong ờ, ngày hôm nay thì mình lại đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề mới để chúng ta nuôi và lưu khung 3 ngày anh em để ý đây cho mình thì cái đường cầu này thì nó chạy uh, mấy tháng rồi thì mình sẽ lấy gần một tháng để mình test cho anh em thôi thứ bảy hàng tuần anh em nhé ở giải 5 này chúng ta lấy con số thứ hai bộ số thứ nhất và con số thứ hai bộ số thứ tư ở giải 5 thì chúng ta có đặc biệt nuôi tuần thứ bảy này của chúng ta thì có bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 090 545 và 595 Thì anh em để ý đây nhé Mình sẽ phân tích cho anh em Thì anh em lấy con 5 này Thì anh em cũng có thể là lấy 5 để làm chạm Chạm 5 Chạm 5 này Thì mình sẽ đi test cho anh em Thứ bảy ngày 28 tháng 5 này đặc biệt nuôi tuần thứ bảy anh em nhé thứ bảy hàng tuần thì mình sẽ test cho anh em ngày chủ nhật đề về 54 thì chúng ta ăn luôn con đề 54 này trong bộ đề 04 và ăn thẳng chạm 5 này phải không ạ khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thì mình thử test trong vòng một tuần thì chúng ta ăn được mấy lần anh em nhé ngày thứ hai này thứ ba đề về 25 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi thứ tư thứ năm thứ sáu sang ngày thứ bảy thứ bảy ngày mùng 4 tháng 6 này thì chúng ta có bộ đề 14 bộ đề 14 này Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này, 696. Chạm thì chạm 1. Thứ bảy ngày mùng 4 tháng 6. Ngày mùng 5 này chúng ta về 79 thì chúng ta không ăn này. Mùng 6 mùng 7 thứ tư này thứ năm đề về 81 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm một này thôi phải không ạ ăn chạm một sang ngày thứ sáu đề về 91 thì chúng ta ăn thẳng con đề 91 này trong bộ đề 14 này anh em nhé đó về cái bộ đề 14 này 8 số thì mình test qua cho anh em rồi đều ăn ở cái 8 số này nếu mà anh em nào mà đánh cái chạm một nó chắc chắn hơn thì anh em đánh không chúng ta đánh 8 số anh em nhé phiên xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 11 tháng 6 này thì chúng ta có bộ đề 22 bộ đề 22 này bộ đề 22 của chúng ta thì có 22 77 272 chạm thì chúng ta có chạm 2 thứ bảy ngày 11 tháng 6 này ngày đầu không ăn sang ngày thứ hai 13 tháng 6 thì chúng ta đề về 27 thì chúng ta đã ăn được con đề 27 này trong bộ đề 22 và ăn luôn chạm hai này anh em nhé ăn luôn chạm hai tiếp tục đợi đến thứ bảy hàng tuần này hôm sau đề về 62 thì chúng ta cũng ăn được chạm 2 24 nữa này anh em này 74 thứ bảy thứ bảy ngày 18 tháng 6 thì chúng ta có bộ đề 13 bộ đề 13 này bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 181 636 và 686 và chúng ta có cái chạm 8 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 18 tháng 6 này ngày đầu không ăn sang ngày thứ hai đề về 08 thì chúng ta ăn được cái chạm 8 cái tỷ lệ ăn chạm của nó rất chi là cao một tuần ăn ít nhất là hai lần anh em nhé nên là anh em cân đối hợp lý cho mình thứ ba này thứ tư thứ năm thứ sáu thì sang ngày hôm nay đây anh em ạ sang ngày hôm nay thì đề về à, 68 đây thứ bảy ngày 25 tháng 6 đây đề về 68 phải không ạ đề về 68 thì chúng ta ăn thẳng bộ đề 13 này thì cái bộ đề này của chúng ta thì ra thường thường là ra ngày cuối anh em nhé ngày thứ tư thứ năm thứ sáu đấy nếu mà chúng ta đánh chạm rồi chắc anh em ạ tiếp tục trong cái đề lui tuần này của chúng ta thì có bộ đề kép 33 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 chúng ta chỉ có bốn số lui tuần và đề chạm 3 cho mình nếu mà từ giờ đến thứ bảy tuần sau mà không ra được cái chạm 3 này thì anh em có thể là hủy kênh của mình đi đảm bảo anh em cái chạm 3 này nuôi trong vòng một tuần sẽ lỗ anh em nhé sẽ lỗ nên là anh em yên tâm cho mình vào tiền được đây là cái đường cầu đà lôi tuần về một cái đường cầu uh, lô khung 3 ngày thì em để ý đây luôn cũng thứ bảy hàng tuần thứ bảy này ngày 28 tháng 5 ở giải nhì anh em nhé con 77 này thì em ghép theo đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày cặp 7722 thứ bảy nuôi cho chủ nhật thứ hai thứ ba khung 3 ngày cho mình chủ nhật này chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được 22 và 77 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp anh em nhé khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 4 tháng 6 này của chúng ta thì có cặp lô cung 3 ngày là 676 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 67 này phải không ạ ăn được 67 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 11 tháng 6 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày là 626 anh em nhé 626 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 26 đây phải không ạ 26 về hai nháy 26 ở giải 5 và con 26 chúng ta về giải nhất này thì chúng ta đã ăn được con 26 này anh em nhé ăn ngày đầu tiên luôn phải không ạ hai nháy khi xong thì chúng ta lại đợi đến ờ, thứ bảy hàng tuần cho mình đó 62 nữa này thứ năm này 6 này thứ bảy thứ bảy ngày 18 tháng 6 này của chúng ta thì có lô khung 3 ngày của chúng ta là 050 để chúng ta lui chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai sang ngày thứ ba của chúng ta thì ăn ba nháy con 05 anh em nhé ba nháy con 05 đó ngày cuối cùng thì ăn 05 là giải 5 này giải tư này và giải nhì thì chúng ta ăn con 05 ba nháy tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta đợi đến chục thứ bảy Thứ bảy ngày 25 tháng 6 của chúng ta thì có cặp lô 727 727 anh em nhé Thì cá nhân của mình anh em nào mà thích đánh bạch thủ anh em có thể đánh bạch thủ lô 27 A à, 72 cho mình 72 khung 3 ngày Độc con 72 thôi Trùng cầu với mình thì anh em đánh Anh em cũng có thể là test lại cho mình Con 72 này Chúng ta đánh khung 3 ngày cho mình một con cũng được còn đâu cá nhân của mình thì vẫn khuyên anh em nên vào cả cặp cái tỷ lệ của nó ăn rất chi là cao anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung thì đây là cái mảng chốt số của mình về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ bảy và bộ đề 33 chúng ta chỉ có bốn số thì anh em nào mà đánh chắn thì chúng ta lót cái chạm 3 cho mình nhé chạm 3 cứng luôn từ giờ đến thứ bảy tuần sau đấy chúng ta nuôi từ ngày 26 đến ngày mùng 2 tháng 7 cho mình về cái cặp lô 2772 thì mình cũng phân tích cho anh em rồi phải không ạ nếu mà anh em nào thích đánh bạch thủ thì chúng ta vào riêng con 72 này cho mình trong vòng 3 hôm anh em nhé đấy là anh em tham còn không thì anh em lót con 27 này vào cho mình cùng trong vòng 3 ngày đảm bảo với anh em là ăn 100% luôn anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này trong buổi chiều ngày mai của chúng ta lỗ rực rỡ luôn thì anh em đừng tiếp một like và luôn đăng ký kênh để ủng hộ mình chia sẻ được nhiều cái đường cầu hay hơn giúp đỡ được anh em anh em nhé thì anh em để lại một cái bình luận và một nút like có nhu cầu gì thì anh em để lại để cho mình mình biết để mình còn chia sẻ cho anh em chơi anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi quay số trong buổi chiều ngày mai